같아 돼가는 Xin chào tất cả mọi người và mình chính là Quỳnh đây Và ngày hôm nay thì Quỳnh lại quay trở lại rồi Video của ngày hôm nay sẽ là một chủ đề về unbox cũng như là review đồ local brand Đây là một cái chủ đề phải nói là Quỳnh lóng rồi Quỳnh chưa có làm Và ngày hôm nay thì Quỳnh lại quay trở lại để làm cho mọi người xem Và như mọi người đã thấy intro của video của ngày hôm nay Thì các bạn cũng biết hôm nay Quỳnh review cái brand gì rồi đúng không Hôm nay thì Quỳnh sẽ review một local brand giá siêu học sinh Và những sản phẩm của brand này chỉ với giá dưới 200.000 thôi Và đó chính là brand Oterity Ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video của ngày hôm nay nha Local brand mà ngày hôm nay Quỳnh sẽ review cho mọi người có tên là Authority Và Quỳnh sẽ nói sơ qua về local brand này một chút Đây là một brand được thành lập vào năm 2021 Tức là mới năm nay thôi nhưng mà nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ các bạn Cũng như là Quỳnh thấy mọi người nói về cái chất lượng của cái brand này khá là ok Cho nên là Quỳnh cũng đã order liền để review cho mọi người xem có đúng như là mọi người nói không Với lại là Quỳnh thấy thường làm những cái video review đồ local brand giá rẻ Với lại là có một cái video là cái video đó nhiều bạn sẽ biết Quỳnh từ cái video đó luôn Đó là video top 5 những cái local brand giá rẻ Thì dưới những cái video đó thì Quỳnh được mọi người recommend Quỳnh cái brand này khá là nhiều Cho nên là hôm nay Quỳnh sẽ review cho mọi người xem là nó như thế nào Để cho những bạn nào mà đang muốn mua thì có thể biết thêm về cái brand này hơn nha Ok bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi Ta-da! Và đây chính là cái sản phẩm mà ngày hôm nay Quỳnh sẽ review đến từ nhà Authority là một chiếc tay nha mọi người đây về phần đóng gói thì Quỳnh thấy nó đóng gói rất là bình thường thôi với lại là nó được đóng gói trong một cái dạng ờ, bọc túi dán như này đây một cái dạng bọc túi ni lông dán như này với lại đây cũng là những cái sản phẩm đầu tiên ra đời của brand cho nên là về phần mặt chỉnh chu á thì nó chưa có nhưng mà thôi cũng xa với lại mấy cái bọc này nó cũng không có quan trọng quan trọng là cái chất lượng của nó như thế nào ha và mình sẽ bỏ qua về phần uh, túi nha và đây là cái chiếc áo và đây là cái nhân vật chính mà ngày hôm nay mình sẽ review Ok bây giờ Quỳnh sẽ cho các bạn xem nha Và đây là một chiếc tay phải gọi là rất là basic Và giờ còn đây Quỳnh rất là thích những chiếc tay basic với lại những chiếc tay mà kiểu nó chỉ có dòng chữ như này hoặc là logo của brand thôi Chứ, chứ ít khi mà Quỳnh à, mua những cái chiếc tay về hình á Đấy dạo này Quỳnh ghiền cái kiểu style như vậy đây là một chiếc tay Và đây là một chiếc tay có tên là Signature tay Chiếc tay này thì cũng có khá là nhiều màu Nhưng mà trong đầu Quỳnh chỉ nhớ có vài màu thôi Cho nên là Quỳnh chỉ nói những cái màu mà Quỳnh nhớ Các bạn cũng có thể lên trên Instagram của brand để xem nha và đầu tiên là có màu trắng nhưng mà cái chữ là màu đen nè màu hồng là cái chữ là màu trắng màu xanh dương với lại những chiếc ti màu trắng này nhưng mà cái chữ là những cái màu khác đó mọi người Đấy, Quỳnh chỉ nhớ có như vậy thôi Các bạn có thể lên uh, trên Instagram của brand để xem rõ hơn nha Và đây là một chiếc tây mà Quỳnh đã lựa mua là một chiếc tây màu trắng Nhưng mà cái chữ sẽ là kiểu màu uh, xanh xanh, màu tím tím á mọi người Trong video thì nó khá là tím, khá là đậm Nhưng mà ở ngoài thì nó nhạt hơn nhiều Đây Ok, bây giờ thì sẽ bắt đầu về nói về phần uh, chiếc áo này cho mọi người nha Đầu tiên sẽ là về phần cổ áo Và cổ áo ở bên nhà Authority là chất liệu là thun nè Và khi mọi người giặt bằng máy chắc chắn là nó sẽ bị co giãn Cho nên là mọi người nhớ lưu ý và giặt bằng tay nha Chịu khó một chút giặt bằng tay nha mọi người Bên trong thì nó sẽ có chữ Authority và Made in Việt Nam Đây là một chiếc tay size M nha Đây về phần thiết kế của chiếc áo này theo như Quỳnh nói rồi được thiết kế theo rất là đơn giản luôn Cho nên là mặt trước thì nó chỉ có dòng chữ authority này và đây là tên của brand Và nó có một cái màu tím nha mọi người về mặt xa thì nó cũng giống như là mặt trước thôi nhưng mà nó là chữ authority bự hơn và nó gần ngay cổ áo như này đây nó bự như là bự quá trời bự luôn và đây là về phần mặt sau của chiếc áo này được in nó như vậy nè mọi người nói chung là nó cũng rất là đơn giản thôi và nói thật là dạo gần đây Quỳnh hay review cho mọi người những cái mẫu ti kiểu nó na ná giống nhau nó chỉ khác ờ, logo của brand hay là một số họa tiết thôi chứ đa phần là nó chỉ chữ chữ như này thôi nhưng mà nói thật là tuy là kiểu những cái logo brand nó làm rất là giống nhau chỉ khác về tên của brand giống như là logo thôi nhưng mà thật sự là khi mà nhìn vào á nó rất là nó nó rất là đẹp luôn mọi người nhìn nó cứ thu hút á cho nên là là mình phải mua nó thật là trong tủ đồ của mình cũng có mấy cái y chang vậy luôn chỉ là khác màu hay là khác brand thôi ấy nhưng mà những cái này phối đồ rất là dễ Tiếp theo là bên tay trái của áo thì sẽ có một cái mạc như thế này và đây là một cái ờ, logo của ờ, Authority. Cái nền là màu ờ, đen và cái logo là màu vàng và ở phía dưới áo thì nó sẽ cũng có một cái miếng cao su như này đây là một cái miếng cao su có chữ authority luôn đây mọi người ơi hả thì nói chung về phần thiết kế cũng như là cái chiếc áo này thì nó chỉ rất là đơn giản và nó cũng không có gì gọi là uh, quá là cầu kỳ hay là cái gì khác đó mọi người nó cũng đơn giản thôi bây giờ thì còn sẽ nói về phần chất vải của chiếc áo này áo này có cái chất vải là cô tông và cô tông thì có ưu điểm là thấm hút mồ hôi nè với lại là mặt khá là mát và không có bị bí đa phần là quỳnh thấy những cái local brand thường dùng cái chất vải này trong những cái chiếc ti cho nên là quỳnh cũng không có nhiều nhận xét gì hết á nhưng mà phải nói thật là quỳnh khá là mê đường dễ may ở bên nhà authority luôn may khá là đều và đẹp luôn để quỳnh cho mọi người xem nha đây Quỳnh kiểu Quỳnh mở ra là đập vào mắt Quỳnh là cái đường chỉ may khá là đều và đẹp rồi ấy Nên là khá là ok bởi vì mọi người thích là phải rồi á Đường chỉ may khá là đều và đẹp luôn Đây đường chỉ may ở ngay tay áo nè Bây giờ thì Quỳnh sẽ qua về size của chiếc áo này Đây là một chiếc tây có size M Nhưng mà khi mà Quỳnh mở ra là nó siêu rộng, siêu bự luôn á mọi người ơi ai trời ơi kiểu quỳnh hết hồn luôn mọi người quỳnh sợ là nó sẽ rộng quá ai ngồi mặc vào nó sẽ rất là vừa nha cho nên là mọi người cứ yên tâm các bạn mà không biết các bạn nên chọn size gì thì các bạn có thể nhắn tin để shop tư vấn cho mọi người thì nó sẽ chính xác hơn ấy quỳnh có tưởng là shop tư vấn size cho quỳnh ai ngồi mặc vào khá là đều và đẹp và đặc biệt là những chiếc tay rộng như này á khá là phù hợp dành cho những bạn gầy như quỳnh á những bạn nào mà ốm mặc chiếc tay này nhìn nó đỡ gầy và đỡ ốm hơn rất là nhiều nhìn mình kiểu có da có thịt hơn một chút ấy cho nên là cũng khá là Ok Ok, Quỳnh đã review xong chiếc áo đến từ nhà Authority rồi Bây giờ là phần mà Quỳnh nghĩ sẽ có rất là nhiều bạn thích là Quỳnh sẽ đi thay chiếc áo để cho mọi người xem form Cũng như là sẽ cho mọi người ờ, xem những cái kết hợp để thành một cái outfit của ngày hôm nay Bây giờ thì Quỳnh sẽ giới thiệu cho mọi người nha Vì cái áo của ngày hôm nay theo kiểu basic nè với lại có màu trắng Cho nên là các bạn kết hợp với item gì cũng được hết à, Váy này váy tennis, váy chữ A màu trắng màu đen màu be gì đó hoặc là quần jean quần jean màu xanh màu đen màu trắng hay là những cái quần biker những cái quần mà ngắn ngắn á những cái quần mà yoga mọi người cũng kết hợp với những cái áo thun này cũng rất là đẹp nha và còn thấy mấy chị hàng hàng cũng hay mặc như vậy lắm luôn á thì bữa nào thì trong cái clip nào đó thì quỳnh sẽ mặc thử cho mọi người xem nha thì hôm nay thì quỳnh sẽ ờ, chọn cái áo này chung với một item đó là quần jean đây đây là chiếc quần jean mà có lẽ là Quỳnh ờ, đã phối chung rất là nhiều video review rồi Nhưng mà Quỳnh vẫn sẽ lựa cái chiếc quần jean này Và Quỳnh sẽ lựa một cái chiếc quần jean có một cái màu nhạt nhất để nhìn cho nó giống hàng hàng một chút Dạo gần đây thì Quỳnh khá là ghiền style hàng mọi người Đây Và kết hợp chung với cái áo này, với cái quần jean này Và thêm một cái phụ kiện nào đó để cho nó nhìn nó đỡ chán hơn Tại vì quần jean và áo thun thì khá là bình thường đúng không Thì sẽ kết hợp chung với một cái nón Ta-da! và đây là một cái mũ một cái nón hay một cái mũ kết gì đó đây uhm, nói rồi dạo còn đây quỳnh rất là thích mấy cái dạng ờ, mũ như này luôn cho nên là quỳnh đã có màu đen rồi ấy bây giờ thì quỳnh mua thêm cái màu ờ, trắng đó kết hợp chung nhìn rất là xinh luôn á với lại quỳnh cũng kiểu như là mua cái mũ này và có cái ờ, họa tiết là màu tím luôn cho nó giống nhau mọi người ơi đấy có thể là các bạn kết hợp với những cái này á, thì cũng đã ok rồi nhưng mà mọi người muốn uh, có thêm một cái phụ kiện gì nữa thì các bạn có thể chọn túi tót là ok nhất thì ở đây quỳnh sẽ chọn vẫn là túi tót của D-Ray tại vì là quỳnh chưa có túi tót nào mà màu khác á quỳnh toàn là túi tót màu đen thôi cho nên là chỉ có cái này là màu trắng mà quỳnh thấy cũng ok nữa cho nên là sẽ lấy cái này để uh, mặc chung với outfit này nha về phần giày thì Quỳnh sẽ có ờ, hai sự lựa chọn để cho các bạn có thể uh, chọn nè Các bạn có thể dùng những đôi giày uh, Air Force One hoặc là những đôi Converse Đó, hai cái đôi giày này Quỳnh thấy khi mà mặc chung với những cái outfit kiểu hàng hàng như này á, thì nó khá là xinh luôn Còn bây giờ thì Quỳnh sẽ đi thay cái outfit này cho mọi người xem nha của Quỳnh Tết là kết thúc rồi Và nếu các bạn thích video thì các bạn đừng quên để lại cho Quỳnh một like, một subscribe Và nhấn cái chuông để nhận được những cái video mới nhất từ Quỳnh Và hãy comment xem các bạn muốn ờ, Quỳnh review những cái local brand gì sắp tới nha Và Quỳnh trước khi kết thúc video thì Quỳnh cũng muốn nói là Quỳnh rất là cảm ơn mọi người đã tham gia cái giveaway của Quỳnh Tuy là về phần quà và số lượng khá là ít nhưng mà vẫn có rất là nhiều bạn tham gia cũng như là muốn gửi lời xin lỗi mọi người là đây là lần đầu tiên mình tổ chức á cho nên là mình không có biết là khi mà các bạn ghi chữ Instagram ở trên YouTube thì sẽ bị ẩn cho nên là có rất là nhiều bạn ghi rất là nhiều lần nhưng mà nó bị ẩn và Quỳnh không có thấy được cũng như là các bạn ờ, Quỳnh có thể thấy á nhưng mà lúc mà Quỳnh bấm vào phản hồi lại á thì Quỳnh không thể thay, không có thể trả lời được cho nên rất là khó nhưng mà Quỳnh mong là các bạn sẽ ờ, bỏ qua cho Quỳnh vì Quỳnh cũng đã có up một cái bài trên cái cộng đồng để mọi người có thể tham gia trên chởn rồi và Quỳnh ờ, cảm ơn mọi người đã tham gia giveaway của Quỳnh và cũng như hôm nay là chủ nhật thì Quỳnh sẽ công bố cái kết quả của mini game cho nên là mọi người nhớ chú ý cái comment của video này cũng như là một cái bài đăng ở trên cộng đồng hoặc là những bạn nào mà uh, không biết thì các bạn có thể lên trên Instagram thì Quỳnh cũng sẽ công bố trên Instagram luôn nói chung là Quỳnh sẽ công bố hết tất cả để cho mọi người nào mà kiểu như các bạn uh, không xem được thì có cái khác để xem nha Ok còn bây giờ thì bye bye Hẹn gặp lại mọi người những cái video review hay là những chiếc vlog nha